Xin chào các bạn Hiện tại à, đây là ngày đầu tiên à, ở thành phố mình à, báo động khẩn cấp do dịch cúm corona Covid-19 Thì hôm nay mình sẽ quay cho mọi người thấy toàn cảnh khi mà thành phố báo động khẩn cấp nha Thì ở thành phố mình thì là thuộc thành phố Aichi Thì khoảng hơn 3, 300 ca nhiễm dịch cúm Covid Thì thành phố mà bị nhiễm nhiều nhất đó là thành phố Tokyo hiện tại là có gần 2.000 ca nhiễm rồi toàn à, Nhật Bản thì có khoảng 6.000 à, ca nhiễm thì à, có khá nhiều thành phố đã được đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp thì hôm nay mình sẽ quay những quay các bạn thành phố khi mà trong tình tình trạng là ban bố khẩn cấp thì có những thay đổi như thế nào nha quán Trung Quốc mà chỗ gần nghỉ chỗ khu vực mà mình đang sống mọi người Trung Quốc thì ờ, họ đã nghỉ ờ, do dịch ờ, cúm corona rồi đây đây là nó đang ghi đang ghi là cái do cái cái sự lây lan của dịch corona đang lan lan rộng nên nên khách với lại những nhân viên đây để đảm, đảm bảo an toàn nên họ đã đã nghỉ rồi thì ờ, họ mua kiểu như là xin lỗi đã đã gây trở ngại đó. thì ờ, có lý giải cái việc mà quán tạm thời đóng cửa thì quán này mình cũng hay tới đi ăn đó thì hôm do dịch nên họ cũng nghỉ rồi họ ghi thông báo đây nè ở chỗ này nè đây là cửa hàng ở chỗ mình gần mình sinh sống mà người thì do dịch là nhiều à, món hàng thì người ta đã mua rất là nhiều rồi người ta dự trữ do có thông báo à, tình trạng khẩn cấp á nên mình vô đây mình kiếm cái gì mình mua vậy bự quá mà trăm trăm năm mươi trăm bốn à, trăm bốn mươi có hai mấy ngàn trái củ cà rốt bự thơm mắt trái dưa hấu này là là khoảng 2 sen bốn trăm mấy hơn 400 ngàn ở Việt Nam đó. Là đến mùa nắng ờ, tháng 6 tháng 7 tháng 8 gì là dưa hấu nó rẻ người dân họ trồng họ dân đây họ trồng họ đem vô đây bán thì rẻ khô mọi người hồng hồng hồng ta sấy khô nè cái này là giá nhiêu cái này là một túi hồng này hồng sấy khô này khoảng 500 ờ, yên khoảng 100 ngàn đây những ờ, dâu tây dâu tây này giá là 430 yên khoảng 800 hơn á, gần 900 ngàn á. một con miếng này miếng khoảng mười mấy mười mấy quả ở Nhật à, báo động à, tình trạng khẩn cấp rồi nhưng mà một số người vẫn họ cũng không đeo khẩu trang đâu mọi người đây cái bác này không đeo khẩu trang này vì à, khẩu trang nó cũng à, khó mua bây giờ khẩu trang khá là mắc trên mạng bán khá là mắc luôn ở dưới con đây thì hiện tại hết hàng thêm nhiều người họ không mang ở Nhật à, công bố tình trạng khẩn cấp nhưng mà nhưng mà không như ở Việt Nam mình đâu Việt Nam mình thì uh, rác, rác rau ra kiểm tra rồi à, bắt giữ rồi cách ly còn đây là họ không bố vậy nhưng mà họ, họ vẫn còn à, khá thờ luôn hiện tại à, Tokyo đã toan rồi dịch lây lan một ngày khoảng trăm mấy chục người chỗ này là cái chỗ tiệm Việt Nam bán cửa hàng Việt Nam mọi người đây là cửa hàng Đại Đô ngay chỗ gần ngay Ganiso ờ, ở Nhật đây nè trong đây nè quay <laughs> chị bữa xe xe công ty nó không cho chạy nó kêu phải mua thêm bảo hiểm ờ, bảo hiểm trách nhiệm nữa đúng rồi thế phải mua à chứ sao mua một năm một năm chứ xong không cái đó một một, một năm là sáu măng má chi ông nội <laughs> bảo hiểm uh, nini uh, hô hô kèn á bảo hiểm người nữa rồi vậy là em mua bảo hiểm người ai à, em mua bảo hiểm người em mua bảo hiểm xe thôi bảo hiểm xe đang có mà bảo hiểm xe bảo hiểm xe đang có nhưng phải mua em mua từ bảo hiểm của em chứ không phải là bảo hiểm nó kia là một mang một một, một năm một mang hả lên xe máy mình mua bảo hiểm mua hai Sa... Dạ. mua hai năm đúng không bảo hiểm xe máy tùy theo thì mua bao nhiêu đô được mà xe bảo hiểm hiện tại là cái chị kia mua sẵn là xe máy xe máy nhưng mà mua bảo hiểm gì hiện tại là bảo hiểm bảo hiểm ờ, một năm sáu man á một năm sáu man đấy là bảo hiểm người rồi à còn bảo hiểm, bảo hiểm hiện xe... tại do hiểm xe hiện tại cũng có rồi đang có là một năm là sáu tám sen vâng nó là bảy trăm rưỡi năm đầu tiên nếu mà anh mua hai năm thì nhưng mà nó công ty nó vâng. bắt nó bắt mua thêm bảo hiểm khác nữa nó kêu là nếu mà tông chết người thì bảo hiểm cái à, xe không mua và tao không mua không tham gia nó, không, nó... bắt buộc cái đấy không bắt buộc ừ thì theo luật là không có sao không nhưng mà sao mà. nhưng mà công ty nó bắt mua À? Cái chỗ này là cái gian à, à, bán gia vị mọi người. Thì đây là khu bột nêm Đây nè, chỗ này bột nem này. Không Bột nêm này giá của nó là nè trăm yên. Rồi to hết rồi trời. Chị, chị ơi bột nem có loại to không chị? Chị ơi, bột nem có loại to không? Bột to á. cũng đem hết vào loài to mọi người chỉ có loài nhỏ ở dưới đây ở đây có bán khẩu trang không mọi người ở tiệm đại đô có bán khẩu trang nha có nha bán khẩu trang nha khẩu trang này nhiêu cái gì Ủa chị ấy cái loại này với cái loại này khác nhau hả? 200 ml một cái nha mọi người. Đây nè. Giặt được. Thôi lấy cái loại này đi. Lấy xong giặt đây là khẩu trang vải. Chị ơi cái nào cũng được đúng không? Ừ, trắng trắng tinh khôi. giặt 10 lần không sao đâu xài lâu Ủa, cái này bạn đi làm rồi mà mấy năm có gì đó nữa cô sơ nhìn cũng giống như mình mang khẩu trang đấy khẩu trang một cái đấy màu trắng giống viên ngay chỗ mình sống này hoa đào hiện tại nó nó đã nở rộ và nó nó đã à, có chuẩn bị tàn rồi gió là nó nó bay hết à, cánh hoa có một số người à, cha mẹ mình nhập họ dẫn con tới đây họ chơi và chơi thể thao kiểu ngắm cảnh á hay khu mình đây là bên góc bên kia cũng có nguyên một vườn hoa anh đào luôn đây. còn bên này là thường là cuối tuần sẽ những người già họ à, buổi sáng họ sẽ chơi những trò giống như kiểu như đánh gôn á nhưng mà kiểu theo kiểu là trò chơi của người già á này còn đầu kia là nguyên cái à, khu vườn khu à, cây à, sakura đầu kia mình đã quay cảnh thành phố mình sau khi mà Ờ, công bố tình trạng cấp ở ờ, tỉnh ờ, Aichi Nhật Bản thì và mọi người thấy đấy người Nhật họ cũng vẫn còn rất là thờ khi mà ra ngoài vẫn không đeo khẩu trang nhưng mà khẩu trang ở Nhật hiện tại thì cũng khá là khó để mua được những cái tiệm bán khẩu trang như tiệm Sugi tiệm thuốc ở Nhật họ cũng ngưng việc mà người dân xếp hàng để bán tại vì số lượng hàng giờ là không thể kiểm soát được á nên họ ra thông báo là không người dân không xếp hàng để buổi sáng để vào mua nó tại vì vào đợi vào thì cũng không có hàng á thì khi mà khi mà thông báo tình trạng cấp thì có một yêu cầu một số cửa hàng nhà ăn với những quán giải trí karaoke là à, hoạt động à, hoạt động sớm á thì không có để mà tình trạng là chơi khuya đó với lại ờ, những quán ăn cũng ờ, những quán cà phê cũng yêu cầu là thì hôm nay mình giới thiệu cho mọi người cái toàn cảnh khi mà tỉnh ờ, Aichi Nhật Bản ở chỗ mình ở thì khi mà có thông báo tình trạng khẩn cấp thì có những thay đổi như thế nào đó, thì cảm ơn mọi người xem video nha like